Chào mọi người, hôm nay mình sẽ hướng dẫn cách đọc trộm tin nhắn Facebook người khác không cần mật khẩu, nhớ thả tim ủng hộ cho mình nhé. Đầu tiên mọi người vào kênh TikTok của mình sau đó nhấn vào link ở phần mô tả. Tiếp theo ở dòng đầu tiên bạn nhập link Facebook cần đọc trộm tin nhắn vào. Bây giờ mình qua Facebook sao check link của người mình muốn đọc tin nhắn nhé. Ở dòng thứ hai bạn nhập key mà hệ thống đã cung cấp cho bạn khi mua. Ở mục thứ ba mọi người chọn đọc trộm tin nhắn Facebook nhé, sau đó nhấn bắt đầu. Ok như vậy là xong rồi bây giờ tha hồ ngồi mò tin nhắn người khác nha Cách này khi bạn xem tin nhắn sẽ được bảo mật không hiện đã xem nên sẽ không ai biết bạn đã xem tin nhắn An toàn tuyệt đối nên yên tâm nha Dùng điện thoại Android đã lâu nhưng chắc gì các bạn đã biết tính năng này Đầu tiên các bạn truy cập vào camera, sau đó chuyển đến chế độ chụp ảnh chuyên nghiệp. Ở đây thì các bạn có thể điều chỉnh là tốc độ chụp và ISO. Tốc độ chụp mình để chậm nhất là 30 giây, còn ISO mình để 200. Mình sẽ chụp thử một tấm cho các bạn xem và đây sẽ là thành quả của các bạn mặc dù thực tế trời rất tối như thế này bây giờ là 12 giờ đêm rồi các bạn ạ và đây là một ảnh mình chụp cam thường các bạn có thể thấy này không nhìn thấy một cái gì luôn Amarres los cinturones que vamos a despegar. El ambiente está bueno y la música para bailar. Ella dice que es tímida y lo quiero comprobar. Si no se suelta la buena, la mala se va. Thank you. nào nhưng lại không có số điện thoại hãy xem hết video này để biết cách lấy lại nhá đầu tiên anh em bấm vào trình duyệt google bấm vào dấu ba chấm góc phải trên cùng màn hình chọn cài đặt bấm vào tự động điền bấm vào mật khẩu và đây là tất cả các mật khẩu của bạn chỉ cần bấm vào dấu mắt là nó sẽ hiện ra đình quang vua công nghệ giải đáp mọi thắc mắc của bạn Thank you. Oh, tóc em ngắn quá làm sao để dài nhanh hơn ok và sau đây là ba cách mọc tóc nhanh dài và dày cấp tốc. Đầu tiên, không nên sử dụng dầu gội đầu hàng ngày bởi trong dầu gội có khá nhiều hóa chất và chất tẩy rửa mạnh sẽ khiến cho da đầu bị khô và mất cân bằng độ ẩm, từ đó làm giảm khả năng kích thích mọc tóc. Và một tuần chỉ nên sử dụng dầu gội đầu từ 2 đến 3 lần, còn lại là sử dụng dầu xả nhé. Thứ hai, hãy tránh nhiệt độ cao của máy sấy bởi khi sấy tóc ở nhiệt độ quá cao sẽ làm cho tóc của chúng ta bị giòn, khô sơ và gãy rụng, giảm khả năng kích thích mọc tóc và khoảng cách tốt nhất của máy sấy khi sấy tóc là từ 50 đến 60 cm anh em nhé. Thứ ba, hãy dùng các đầu ngón tay và lòng bàn tay massage đều lên trên tóc và da đầu khoảng 3 phút và kết hợp với động tác cúi thấp đầu xuống. Lúc này, trọng lực sẽ khiến tóc kéo dài ra và khi massage sẽ giúp máu lưu thông tốt hơn với các nang tóc, từ đó sẽ làm tóc chúng ta mọc nhanh hơn nhé. Chúc các bạn thành công. Đánh nhau ấy hỏi cái thằng mà định đánh mình ấy là nhà mày có tiền chạy án chưa bao có tiền chạy án rồi thì tao cho đánh đấy kiểu nó kiểu Ey Bruder, Bruder, Bruder. Ja, Bruder. Soll ich dir zeigen, wie du dein Handy ohne Code aufbekommst? Wie? Okay, öffne mal das Kontrollzentrum. Okay. Okay, jetzt drück mal WLAN, ja. Bluetooth, ja. Flugmodus und dann auf diesen Mond. Ja. Okay, jetzt gehst du auf Taschenrechner. Okay. Okay, jetzt drück mal den Code 44 5 22. Okay, jetzt swipe ab. Guck jetzt. <laughs> Từ hồi được anh bán hoa có tâm mách cho cách cắm hoa tươi lâu hơn đó là khi cắm hoa cho thêm một chút dầu rửa bát với lại một chút đường vào như vậy hoa sẽ tươi lâu và không bị héo. Nhất là khi mà lá nó có héo ra thì cũng không bị thối nha. Và từ hồi đó đến giờ em Phượng nhìn thấy hoa thôi là rất là thích cắm bởi vì khi mà cắm mình có biết cách rồi nó không bị héo và nó không bị thối lá. nhà Hôm nay chia sẻ với cả nhà cách làm cho bạc trắng sáng như mới luôn Cách mà chị ở tiệm vàng bạc chỉ cho mình đấy Hôm trước đánh cảm cho thằng cu con Trời ơi cái đồng xu cái vòng bạc nó đen xì luôn Cách làm thì cực kỳ đơn giản luôn Đun sôi nước cho một thìa muối và vắt một nửa quả chanh Thả đồ bạc vào Khi nào cảm thấy nó sáng bóng thì mình vớt ra thôi Trời ơi các bạn nhìn này sáng bóng như mới luôn Xem cái clip này mà có vòng bạc bị uh, xỉn màu thì hãy làm ngay nhá Mọi người đã biết tìm bài hát khi mà chị nhớ <laughs> Chưa? Xem nhá Vào ứng dụng trợ lý Google trên này phải là Android nha iOS chưa được bấm vào bài gì đây nhỉ và bây giờ hưng hưng nhá đó đây thấy không at my worst vãi trưởng chưa thử lại nhá bài gì đây nhỉ Nghe <laughs> giống như một trong số bài hát sau. 2 triệu năm, trời ơi. Tử đi, thấy hay thì follow họng nhá. Đang bị gió sang này có răng. Tìm tàu giá bằng như anh, chân trên hai đang về về. Alo đây là Mr. Quang Tèo đây, sinh ra trong con phố không quan tâm ai sang nghèo. đây hôm nay mình có nhận được cây Samsung này các bạn đấy bị khóa mật khẩu nhá đây mình tắt nguồn không đường này nó yêu cầu mật khẩu này thì các bạn giữ volume cộng volume trừ và phím nguồn trung bình các bạn đè khi nào tới nó tắt nguồn thì thôi nhé bạn nhá khi nó khởi động lên logo Samsung này các bạn đấy thì các bạn giữ volume cộng nhá đây các bạn giữ khi nào nó ra chế độ reset thì các bạn sẽ ấn vào đây các bạn chờ xuống này for reset nhá các bạn reset thì khi các bạn reset xong thì các bạn chờ nó khởi động lại nhá đấy thì nó khởi động lại thì các bạn chỉ việc kích hoạt vào thôi các bạn có thắc mắc gì thì cứ để lại câu hỏi cho mình nhá rồi ok thì bây giờ mình sẽ kích hoạt vào này Hey, chúc tất cả bạn thành công nhá. Thử xem người yêu còn yêu bạn không, gửi ghi âm 60 giây. 55 giây đầu không nói gì cả 5 giây cuối nói em yêu anh. Nếu còn yêu sẽ nghe hết, còn không yêu sẽ nói anh nghe thấy gì đâu. Và đây là kết quả 9 tháng. để nhận biết một cô gái chưa từng có người yêu bao giờ tất nhiên là cái này chỉ là quan sát và kinh nghiệm từ cá nhân mình thôi nha cái số 1 đó chính là thích ở nhà và có thể ở nhà từ ngày này qua tháng khác không cảm thấy chán cái thứ hai đó chính là mồm thì than ế nhưng mà ai mà tán thì chạy rẽ cả đất thế xong rồi là người ta mà nhắn tin thả thính ý thì bắt đầu rap như kiểu triệt đường rap của người ta luôn chuyên gia thả các nhãn dán rồi là thả react thứ ba thì nó sẽ không đúng cho tất cả nhưng mà sẽ đúng với rất nhiều người Đấy chính là đu idol Và cảm thấy rằng là tha rằng yêu một anh idol Còn hơn là dành trái tim cho một người con trai Sau đấy thì bị người ta làm tổn thương Và cái thứ tư đấy chính là xem rất nhiều phim Hàn Quốc Đọc truyện ngôn tình rồi chuyện đam mỹ đừ đây nó chết ở chỗ này này ừ. sửa rồi à. luôn mượt vàng ấy hết rồi vậy là hết luôn ok bạn làm ờ, clip hướng dẫn ờ, phanh số đúng không thì ờ, không cần thiết là mình phải sử dụng quay video ra để mình hướng dẫn bạn đâu thì nói đơn giản là như thế này thì ngoài phanh trước phanh sau ra ấy, thì chúng ta còn phanh số đúng không thì phanh số thì bạn chỉ cần bóp côn nhá ga và đạp số đạp xuống ấy thì ờ, bạn chỉ cần xuống đến số thứ hai thôi ví dụ như x sai xuống một số máy đã ghi rồi winner thì nó cái giải số nó dài hơn một chút thì mình xuống hai số để cho máy nó ghi lại bớt được phần nào chứ còn bạn mà ghi quá nhiều số ví dụ bạn đang số 6 mà bạn xuống đến số 3 mà bạn buông côn ra ấy, thì cái bánh sau của bạn gần như nó bị khóa lại và nó bị văng xe nó rất là nguy hiểm không phanh không sao phanh lại lên bàn thờ nguy hiểm lắm bạn ạ Xin chào tất cả các bạn nhé à, hôm nay mình à, chia sẻ bạn cái mẹo à, để các bạn có thể à, tận dụng lại để hộp quẹt mà hết ga các bạn thì cái này nó sẽ áp dụng khi mà trong nhà các bạn không có hộp quẹt chỉ còn hộp quẹt hết ga đó mà các bạn cần phải tạo ra lửa hoặc là nó thể áp dụng khi mà các bạn đi ra ngoài hoặc là đi đâu đó hoang dã ha rồi đây hộp quẹt mình hết ga nhá nó chỉ còn lửa thế thôi thì mình vẫn có thể tạo ra lửa được các bạn rất là dễ đây thì các bạn sẽ bỏ cái nắp này đi nhá rồi các bạn sẽ lấy một cái tăm bông mình sẽ kéo nó ra kéo cái đầu này ra các bạn cực kỳ dễ luôn đấy rồi bật một phát nó cháy ngay lập tức hơi gió ham các bạn đó đủ sức để các bạn có thể nhánh lửa ha mình sẽ đốt lên rác hay cỏ này kia rất là dễ đó nó cháy liền các bạn Thấy rất là hay không? mình hướng dẫn mọi người cách ờ, cột ờ, túi bóng này không cần ờ, dây chun hay là dây nịt mà vẫn là rất là chắc chắn nhé rất là nhanh nữa trên mạng thì có rất là nhiều video hướng dẫn nhưng mà um, cũng là hơi hơi khó làm theo nếu mà mọi người để ý quan sát mình làm thì trăm phần trăm là làm được nhé đầu tiên thì chuẩn bị một ờ, chiếc dây cột chặt vào vị trí nào đấy nhưng mà theo mình thì ờ, dây dày ờ, này dễ làm hơn ạ túi sữa chua này hoặc là túi nước đây là mình ví dụ bằng túi nước nhé mọi người để đầy một chút thì sẽ dễ buộc hơn ạ cách cầm dây này mọi người quan sát thật kỹ nhé kéo căng dây ra một chút cầm dây này kẹp dây vào hai ngón tay như này kẹp dây vào hai ngón tay này dùng ba ngón còn lại giữ chặt miệng túi túm lại và sắn nhẹ một vài vòng lấy một ngón này này cái bước này rất là quan trọng mọi người nhé tuyệt đối là không được để dây xoắn vặn này không được để như thế này nhá để như này tí nữa ờ, tí nữa khi mà ừ, buộc rất là khó không được để xoắn vặn mọi người nhé không được để dây xoắn vặn này tạo thành một cái lỗ như thế này thì ờ, mình luồn miệng túi qua đây thôi một tay giữ miệng túi một tay kéo chặt dây và đây ạ kết quả đây là kết quả mọi người nhé rất là dễ và chắc chắn phải không ạ không cần đến dây chun dây nịt mà rất là chắc chắn chúc mọi người thành công